Okay, hello anh em, rất vui rồi anh em lần thứ hai trong cái ngày hôm nay Như anh em cũng đã biết là sáng nay tôi có up một cái clip lên Đấy, cái một cái clip mà tôi gặp fan hâm mộ Đấy, tôi gặp fan hâm mộ và chơi cái bộ mèo nhảy tiktok của tôi thì phải nói là một cái trận đấu mà cũng khá là nhiều đem đến cái nhiều cái lối tiếc cho các anh em xem kênh Đấy, tạo cái sự khá là hụt hẫng Chính vì thế là tôi có nói với cả các anh em là nếu mà anh em xem cái clip đó mà cái, cái clip đó mà được anh em like Đấy là đủ 150 like thì buổi tối tôi sẽ ra thêm một clip nữa để bù đắp cho anh em Đấy nhưng mà thực ra cái điều kiện đấy tôi chỉ gọi là ra cho nó vui thôi Cho gọi là có cái một chút tương tác cho anh em để anh em ấn like vào Chứ còn thực ra thì kể cả cái clip đấy nó không đủ 150 like thì tối nay tôi vẫn sẽ ra thêm một clip nữa Đấy, cái clip này thì thực ra là hôm nay ấy là cái ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Quốc Anh Đấy, và tôi rất muốn là sẽ ra một cái clip để coi như là làm một cái quà tặng cho anh em Nguyễn Quốc Anh trong cái ngày sinh nhật cho nó có ý nghĩa. Đấy, và cũng tạo cái niềm vui cho anh em Nguyễn Quốc Anh trong ngày hôm nay. Chính vì thế nên là trong cái clip này tôi sẽ thực hiện cái mong muốn của anh em Nguyễn Quốc Anh đấy chính là tôi sẽ chơi bộ 9m và dồn đồ cho con máy bay anh em nhé. Đấy mà trận đấu này thì rất là may mắn là ở trong cái trận đấu này là có cái con máy bay. Đấy. Thế là ok rồi. Đấy, chúng ta có máy bay vào đây là chúng ta có thể thực hiện được cái ờ, yêu cầu cái mong muốn của anh em Nguyễn Quốc Anh. Rồi ok. Rồi ờ, trận này đã chơi 9 mét À, cũng tôi cũng phải nói thật với anh em Nguyễn Quốc Anh Đấy chính là anh em yêu cầu bộ nào thì anh em yêu cầu Mà anh em lại yêu cầu vào đúng cái bộ mà tôi lại đánh hay nhất Đấy Đây là một trong những cái line up mà tôi chơi hay nhất đấy anh em <laughs> Thế nên là anh em cứ yên tâm nhá Đấy, Riêng cái bộ này nó phải gọi là thông thạo 10 rồi nó không thể hơn được nữa rồi nha anh em nhá là mua cái gì xây dựng như nào là perfect luôn đấy chơi cái bộ này nếu mà anh em xem tôi nhiều là anh em cũng biết là tôi chơi 9 mét hay lắm chơi hay lắm anh em ạ <laughs> đấy gọi là tự tin luôn đấy tự tin đấy đánh giá là 9 mét là một trong những cái bộ mà phải nói là thuộc lòng rồi thâm thông thạo 10 rồi đấy mua như nào chơi như nào Ủa cái gì đấy cái gì đấy mà tự nhiên vào lại bắt đầu cái gì kia mà thôi kệ mẹ nó đi Nói chung là tôi cũng mải nói Tôi cũng chả biết được là vừa lấy là Mấy người ở trong game này người ta đang nói cái gì Đấy nhưng mà thôi kệ nha anh em nhá Nếu mà anh em muốn xem thì anh em có thể tua lại cái đoạn đấy thôi Tôi không để ý anh em ạ Tôi đang bốc phét ba hoa tí <laughs> Rồi ok <clears throat> Xem nào đồ nào Đồ được đồ chốt luôn này Đấy chốt luôn nhá Chốt luôn đồ để có thể chơi uh, mết được này Huyết trượng Ma năng Ok rồi nha anh em nhá Đấy Tạm thời thì bài đầu game nó cho nó rất là là kiểu <laughs> Nó hơi bị ghẻ lở một tí Đấy phải nói là thật sự là nó rất là ghẻ lở luôn Cần một con Hunter nữa thôi Đấy là được rồi Nhưng mà chưa ra Hunter tạm thời tôi vứt con gấu vào câu tỉ gấu nha anh em nhá À chuyện này có có Hammer Fake à À Thảo nào thấy nhiều người người ta nói thế Rồi ok Hammer Fake Có gì đâu Ui rồi tốn cơm fake cũng đầy ra Ừ, round này thua à ừ mà thôi thì cũng thua cũng được đấy thua cũng được đánh chuyện thua vậy không sao hết anh em đầu game thì cứ từ từ thôi từ từ xem là những cái round tiếp theo nó ra những cái con gì u rồi khó khó chơi đấy khó chơi đấy mỗi round nó ra một kiểu anh em ạ khó chơi <laughs> tí nữa nếu mà đánh thua thì tôi sẽ đổi cho là đây là uh, open ai e chơi anh em nhé không phải tuấn cơm chơi đâu Thực ra đây là open ai đấy À hai ông này fake cả à? đang nói tôi đúng không? Đang nói cả tôi nữa đúng không? À ừ thế nữa rồi. Thôi được rồi cứ cứ nhận là fake đi anh em. Tí nữa mà thua ấy thì thì nhận là fake cho nó dễ chơi, cho nó dễ nói chuyện. <laughs> Bây giờ nhận là tuần cơm xịn real tí nữa mẹ top 8 thì thôi thôi thôi thôi thôi thôi. thôi. Khó anh em ạ. thôi cứ bình tĩnh, đánh từ tốn, không có gì vội cả. Bình tĩnh anh em nhá. <clears throat> Thằng này sao to này. Đẩy cơ thế. Ui 7 máu ở round 5 ạ 7 máu ở round 5 ạ Vãi đái thật sự <laughs> Bài ra chán quá anh em ơi Mỗi nào ra một kiểu này Tôi ôm hơi nhiều rồi đấy Nhưng mà thôi cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Anh em yên tâm, bộ này anh em phải tin tưởng ở tôi nhá Cái bộ này là một trong những cái bộ mà thông thạo nhưng mà nó phải nói là hay ý nó phải nói là chơi hay ấy, chứ không phải nó chỉ gọi là thông thạo đâu Nhá anh em nhá, anh em cứ bình tĩnh Đấy, bây giờ lổ một con gấu mết thôi thì nó là là, là ok luôn này May mắn ấy, đó nó gọi là may mắn nhưng mà nó cũng là tìm kiếm cơ hội <laughs> Bây giờ mà lổ ra một con gấu mết thôi nhá là tôi sẵn sàng là tôi áp cấp tôi oánh chuỗi luôn Trận này chưa gì đã có thằng nó đang có ý định là chơi uh, gót rồng mập rồi này Gót rồng mập rồi này Gót đỏ rồng mập à? <clears throat> Gót đỏ rồng mập thì thực ra thì nói chung ý là nó còn tùy vào người chơi, người cầm cơ Chứ còn meta này chơi gót đỏ nó đã khó rồi Anh em ạ, à, gót đỏ rồng mập Cần, rất cần cái cái cái cái, cái tay của người chơi Đấy ơi Đấy bắt đầu anh em thấy không Tại sao mà tôi lại lại lại lại ôm nhiều đến như thế Nó có lý do của nó đấy anh em ạ Ok nhá từ tốn thôi Đánh hết sức từ tốn Đánh <clears throat> hết sức từ tốn Cứ bình tĩnh anh em Riêng cái bộ nào thì không nói nhưng cái bộ 9m ấy thì các cái bước xây dựng ở bộ này này nó có rất nhiều cái cách xây dựng nhưng mà tôi thuộc hết rồi. Không có trượt được phát nào đâu nhá anh em nhá. À, dù là có thể anh em thấy là bây giờ tôi hơi đụt một chút thôi. Hơi đụt một chút. Trông hơi đuối, a à, đuổi. Không sao cả, anh em cứ bình tĩnh nhá. Tôi đã nói cái bộ này là cái bộ thông thạo thì anh em cứ yên tâm là rồi nó sẽ ổn nhá anh em nhá. Đấy mà như tôi nói là là, là, là, là, là bây giờ lổ một con gấu mết thôi thì là nó ổn đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà nó không lổ con gấu mết ấy thì tôi vẫn ổn. <laughs> Hứa với anh em luôn là tôi vẫn ổn nhé anh em nhá. Bởi vì làm sao? Người ta đã bảo là thông thạo 10 tức là người ta biết là mua cái gì, ghép như nào để nó mạnh ở đầu game. Đấy. Anh em nhìn thấy tôi thọt đúng không? Nhưng mà chưa, chưa bình tĩnh. Đấy là vì là tôi bắt đầu tôi vẫn chưa bắt đầu thôi nhá đang trên con đường là build đội hình đấy đây rồi xem nào đang trên con đường build đội hình nha anh em nhá rồi con người nước phải mua rồi được rồi bán con down đi ok đấy, tôi anh em thấy không là tôi không tiếc tiền tôi mua tôi tích ở dưới bàn cờ này là anh em biết là tôi sẵn sàng rồi đấy tôi luôn sẵn sàng là tôi bỏ cờ lên tôi đấm luôn đấy nhưng mà vấn đề là vẫn chưa đến lúc đấy còn bao giờ đến lúc thì lúc đấy là phải thể hiện cái độ thông thạo đấy tức là lúc nào đến lúc là lúc đấy là tôi sẽ cho lên nha anh em nhá còn lúc này nó là chưa đến lúc thì chưa cho lên được đấy, nhưng mà bắt đầu là đến lúc là tôi sẽ sẽ lúc đấy là tôi sẽ nói luôn với anh em biết là lúc nào đến lúc đấy còn anh em yên tâm nhá cái bộ này thì kể cả tôi nói rồi nó may mắn thì nó chỉ một phần thôi còn nó vẫn là thông thạo đấy <laughs> rồi ok ok ok đâu xe nào ok Vậy là rất là đen nhá Trận này tôi tích hơi lâu đấy Thôi được rồi ok Tôi sẽ không có chơi cái con gấu này nữa Ok Được rồi tôi sẽ bán cái con gấu này đi Được Đã đến lúc rồi anh em Chúng ta đến lúc rồi đấy Và để cho anh em biết là đây tôi không có có, có gọi là Gọi là cố để mà ra được cái con gấu mết Thì tôi xin phép được bán luôn cái con gấu này đi nhá anh em nhá Đến lúc rồi mà Tôi biết là nó đến lúc rồi Đấy cái round này à, chắc chắn là đến lúc rồi Nên chúng ta sẽ bỏ gấu thôi Ok bán luôn <laughs> Đấy nhá, đây nhá, để biết là anh em nhá Tôi đéo cần con gấu vết đâu anh em ạ Mà anh em biết tại sao mà tôi biết là nó đến lúc không Đã đến lúc rồi anh em <laughs> Đã đến lúc rồi anh em ơi Đến lúc rồi, đến lúc quánh chuỗi thắng luôn đấy Chứ không phải là, là, là vớ vẩn đâu Còn à, anh em cứ tưởng là nhìn bài tôi thế này thôi Mà tưởng là tôi thua không đâu anh em ạ à với kinh nghiệm chơi cái bộ 9m thì xây dựng như nào nó là gọi là nó là gọi là sông hạng 10 rồi. Úi rồi lên sống hai này. Ok thế là bỏ bài vào gánh chuỗi thẳng luôn đấy anh em ạ. <laughs> ok, ok. <clears throat> bắt đầu nhá, bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng từ đây nhá. Đấy, nhiều khi là các anh em nhìn vào nó lèo khèo rồi thôi Đấy, các cái quân bài ở trên bàn cờ Nó chả có một cái Celesia à. <laughs> Nó không có bất cứ cái Celesia cả Nhưng mà tại sao vẫn thắng được Kinh nghiệm anh em, kinh nghiệm chơi nhiều rồi biết. Em hiểu không? Nó đã gọi là cái bộ này đã gọi là cái bộ mà tôi nói là tôi chơi hay rồi là anh em biết là thế nào. Đấy là thôi anh em cứ bình tĩnh nhá. Rồi tôi sẽ đấm từng thằng một, anh em cứ yên tâm. <laughs> rồi. <clears throat> Đấy, round tiếp theo là bắt đầu bỏ cờ lên, tôi áp 7 luôn đấy anh em nhá. Tôi cũng nói luôn là tôi bắt đầu đánh chuỗi thắng từ đây. Và bây giờ nhá là bắt đầu là gặp những cái thằng thằng thằng có chuỗi kia là tôi cắt hết. Đấy và cái round 11 ấy là chúng ta sẽ gặp cái thằng leo Đấy Đấy, anh em yên tâm là đến lúc gặp cái thằng leo đấy là đấy là lần đầu tiên tôi sẽ cắt chuỗi Đấy và tiếp theo có bao nhiêu cái chuỗi tôi sẽ xin hết nhá anh em nhá Rồi ok Let's go rồi, bắt đầu, bây giờ trận đấu mới bắt đầu <laughs> Ok, đây rồi, lấy cái giáp nhá Ok Rồi Đây nó sẽ là cái round đầu tiên lên 7 luôn này Chúng ta sẽ lên 7 luôn nhá anh em nhá Hết tiền lên 7 luôn không nói nhiều Bán con chó Up Ok đủ tiền Đấy Thôi không cần human nữa Không cần Rồi cho con mèo vào Lấy hai con người nước Ok chưa Rồi Liệu rằng có thể ăn được thằng này không 6 warrior à. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá Ui, xin chuỗi nhá Nhìn là biết là có chuỗi rồi Hay quá anh em ơi rồi anh em thấy không Mặc dù cái bài nó đéo liên quan đến nhau luôn Đấy nhưng mà tôi lại có kinh nghiệm và tôi ghép được cái bộ vẫn ăn được chuỗi <laughs> Ui giời ơi Đấy nó thể hiện cái sự thông thạo đấy anh em đấy, Em thấy không Đấy nhưng mà đôi khi là có anh em sẽ bảo Ơ đây đéo phải tốn Cơm chơi Mà là Open AI chơi ok <laughs> không sao hết nhá anh em nhá, không sao hết. <clears throat> Thậm chí tôi còn không bỏ 3 mét vào cơ anh em ạ, à, không bỏ 3 mét vào luôn. Đấy nhưng mà anh em thấy đấy, rất ok luôn. Rất là ok nhá anh em nhá. Rồi cứ bình tĩnh. Ôi <clears throat> làm gì mà đã toang, làm gì mà đã toang. chơi gót rồng mập và toang à? Kêu sớm đấy nhở Chưa nhìn thấy thằng nào chơi bít và kêu đây này, hai con rồng mập rồi này. Làm gì mà đã toang bạn ơi làm gì mà đã toang nhưng mà nói chung là tôi xin tôi xin chiến thắng thì tôi xin một tiền đã anh em yên tâm tiền lên bây giờ đây tiền lên bây giờ đây hết tiền nhưng mà tiền sẽ lên dần thôi đấy anh em thấy ờ, tôi tích rất nhiều cờ phía dưới nhá ba hunter này ok cho ba hunter vào thôi anh em ạ đến lúc rồi đến lúc rồi đến lúc rồi đến lúc rồi đến lúc rồi. bỏ mèo bỏ mèo bỏ mèo rau này tôi sẽ bỏ mèo ra cho ba hunter 3 mét này kết hợp với cả uh, 3 tới mét kết hợp với cả cái gì Một con người nước kẹp vào Ok Được không? Được chứ Ra ngoài thắng có lợi tức luôn anh em ạ à. Thôi khép góc rồi, khép góc rồi À cho con rồng mập vào thay con người nước thì tôi nghĩ là nó sẽ ok hơn Nhé yeah. Ok Rồi Rồng mập này khạc và phát chết con rồi Kẹp 3 mét vào khỏe lắm ra ngoài thắng nhá rồi ok rồi ngon quá thằng này yếu rồi ba hunter rồi anh em ơi đấy anh em thấy tôi câu kéo thời gian chuẩn không đến lúc mà tôi có ba hunter thì nó lại ổn rồi đấy đến lúc có ba hunter thì ổn rồi hay quá ghép nói chung là đấy tất cả nó đều là nhờ vào kinh nghiệm thôi anh em ạ à. kinh nghiệm để sắp xếp những cái con mà tôi được cho ấy ở đầu game anh em thấy không đấy, chơi hay nó là như thế đấy <laughs> hay nó là như thế đấy anh em đấy, đơn giản nó là gì nó là biết xếp cờ thôi biết múc những cái con nào vào biết tận dụng những cái con mà nó cho để ghép được cái đội hình mạnh thế thôi đơn giản nó như thế thôi mà đầu game nó chỉ hơn nhau cái chỗ đấy thôi mặc dù rất có thể là đây là open ai chơi nhưng không phải tuấn cơm chơi <laughs> à quên đấy nhắc tới open ai thì mình nhớ là cái hôm qua, cái buổi livestream hôm qua ấy Cái phần trao giải nó đã được trao nha anh em nhá anh em vào tag cộng đồng anh em xem đấy anh em nào mà có tên ở trong tag cộng đồng thì anh em uh, có thể để lại cái ờ, id của anh em nhá id trong game của anh em để tôi có thể trao giải cho anh em ok đấy, trao giải thì thực ra thì nó sẽ trao luôn ở trong game nhá anh em nhá anh em để lại id và tên ở trong game thôi ở comment ở phía giữa cái cái phía dưới cái post trao giải của tôi đấy thì xong rồi anh em đợi nhá Giải thì sẽ được nhà phát hành người ta sẽ gửi trực tiếp vào trong ạc ở trong game của anh em nhá. Đấy, mấy ngày nữa thì người ta sẽ gửi trực tiếp vào cho anh em. Thế thôi. Rồi, chúng ta đến với cái rau quái. Đấy, bây giờ chúng ta, ờ, ta chỉ cần đợi cái con ờ, Thunder Spirit con già ra. Đấy, để có thể ghép đủ bộ 9m ở đây con già, con Thunder Spirit và con uh, con con Grim Chuck. Bây giờ tôi đã có hai con wizard ở đây có sẵn rồi rất là ok Đấy còn trước khi mà tôi form được cái đội hình 9m thì tôi vẫn còn rất là ok nha anh em nhá Đấy tôi có ba Hunter 3m này Và kết hợp với ba Feather mạnh lắm Đội hình thì toàn tung, tung trưởng thôi rất là mạnh ừ, Thoải mái Lên một cấp nữa mà con uh, Water Spirit đến 2 sao thì có thể kẹp được vào Nó là ok đấy anh em ạ Rất ok luôn Bây giờ mà lên con cây ba nữa thì tuyệt vời luôn này Trượng ma pháp à Cái này thực ra cái món này thì không cần thiết lắm Tôi cần những cái món đồ khác Thôi được rồi Thế thì ghép cái gậy tà ác luôn anh em nhá Gậy tà ác Sau này chúng ta sẽ có cái khả năng chống hồi máu Chống hồi máu cho cho địch không thể hồi máu được Cao tơ mấy cái con mà có cái sức hồi máu khủng khiếp Ok Tôi cứ lên level đã Giữ cái chuôi đã Như này là chúng ta có gót ở vua này Nếu mà kẹp gót vào là là cũng rất là ok nhá đây rồi ok Kẹp thêm hai gót vào đúng không Rất là hợp lý luôn Gót mết Tạm thời là gót mết kết hợp với ba hunter anh em nhá Ổn Khá ổn đấy anh em ạ Rồi Ui thằng này Clyde có vẻ rất mạnh đấy Ui không ổn rồi anh em ơi Tôi chết rồi Nó đục được vào trong rồi Ui Flame đéo bắn trưởng thôi chết rồi Nó búp bất tử kia ui tôi chết rồi Mất nhiều thời gian quá Ui mất chuỗi sida thế Mất chuỗi sida quá anh em ơi Bắn toàn mấy lần bắn linh tinh rồi Bắn vào cái con con con live bullet line là vẫn ăn được Chán thật Đùa Thật là như thế luôn ạ Mất chuỗi sớm quá anh em ơi Vừa đến ra 16 up cấp lên mất chuỗi luôn Thọt tiền quá Lại thọt tiền rồi Chán thật Thế là lại thọt tiền rồi thế này Ôi giời Bị cắt chuỗi bởi thằng Glide là cũng là hơi căng đấy nhá Bởi vì thằng Glide ấy là tí nữa là nó cũng counter vào bộ 9m khá nhiều đấy rồi còn thằng này thằng này thằng này chơi uh, ờ, 9 warrior à ăn được yên tâm 9 warrior thì nó lại sợ 9m luôn Trận này không có Secret Lancer mà chơi 9 Warrior nhỉ Liều nhỉ à, Liều thật đấy Gấu này Dạo gần đây thì có chơi 9m người ta cũng kẹp con gấu này vào cũng cũng rất là tín đấy Khá là tín Kẹp gấu vào cũng ngon này Nhé yeah. Kẹp gấu vào thôi hay là không chơi cây chơi gấu đi Gấu này chính ra tăng cơ nó lại trâu hơn đấy Nó thành hai con anh em ạ hai con có hồi máu Chính ra là nếu mà chơi uh, ờ, 9m bây giờ thì lại chơi gấu là lại ngon hơn là chơi con cây Đấy, theo tôi đánh giá là như thế đây này anh em thấy không nó gọi ra được hai con đấy à, nó gọi ra được con đệ con đệ đấy nó khả năng là kháng phép nữa đệ rất trâu câu kéo rất nhiều thời gian để cái hàng đam đằng sau ấy nó có thời gian nó bắn anh em ạ đấy chính vì thế là tôi nghĩ là là là, là, là cũng là rất là ok nếu mà chúng ta chơi con gấu bố đấy thay vì có chơi cây ui được được được được được được được chơi luôn chơi luôn chơi luôn hay sao chơi thôi hay sao bỏ vào chơi thôi anh em Rồi Xôn đồ cho con này Rồi Ok hay vẫn Heaven mơ thay gấu đi Được không Hơi sợ anh em ạ Hơi hiểu tăng Ơ ờ, một cái thằng meo meo đéo mà từ nãy giờ cứ sang soi ấy nhở Soi cái đéo gì vậy Meo meo chơi gì chơi bit Thằng này nó có ý định nó cao tơ tôi hay như nào ấy nhở Cái thằng meo meo kia là có ý định cao tơ tôi không ấy nhở anh em nhở Kiểu gì đéo hiểu kiểu gì luôn Sang cứ soi từ nãy giờ thôi Cẩn thận thằng đấy nhá Anh em phải hết sức cẩn thận Già này Ok, rau này rau quái tôi sẽ kiếm tranh thủ kiếm cuốn sách. Hay là thôi không chơi gấu nhỉ? Bán bố con gấu lấy thêm tiền. chuyện này nói chung là xét về cách một cách mà gọi là trung thực mà thẳng thắn nhất thì trận này cũng không cần chơi gấu. Cũng chả cần chơi cây. Đấy kẹp vào late game là nó sẽ có là là là cái bọn like là chắc chắn là sẽ phải có con kẹp con queen. Queen of Pain, trận này có Queen Phantom Queen là có thể chơi được này Là kẹp vào slot là thứ 8 Thứ 9 là là là, là Doom Slot thứ 9 là Doom để còn còn counter vào cái bọn uh, Bọn bọn gót đỏ nữa Đấy Tức là chúng ta hết slot rồi Hết slot rồi anh em ạ Hết slot rồi hai con Thunder đúng không? hai con Thunder kết hợp với cả 9m là ở level 8 rồi Slot 9 là Doom Slot thứ 10 là Là con uh, con con con Queen of Pain Đấy Hết rồi Slot thứ 8 ấy là con rồng mập Bởi vì 9m mà chơi chuẩn là nó chỉ có 7 con thôi mà đúng không 7 con thôi 9m chơi chuẩn chỉ có 7 con thôi Là có hai con Thunder Spirit Kết hợp với 3m và ba con Wizard Đấy Chuẩn rồi nhá, tôi tính đúng rồi đấy Tôi tính chuẩn rồi đấy Nói chung là anh em yên tâm Tôi tính đéo được sai luôn Cái bộ này tôi thông thạo lắm rồi Đấy mà thằng này trông căng vậy Gấu hai cơ à? Chắc là thua rồi Trời khó thắng, khó thắng, khó thắng Thôi, lướt được phát nữa đi Ui rồi ôi, nó lên làm quả mẹ nó trói luôn kìa Ơ nhưng mà sao lướt không mất máu rồi kìa Ủa Dồn đồ cho chó sói Mẹ nó lấy đồ cho chó sói ạ À <laughs> Ui giời ơi Thế thì lại vào cái bộ thông thạo của tôi rồi Ai đẻ ra cái bộ đấy Ai đẻ ra cái bộ đấy Trời ơi Thế là lại lại muốn là là coi như là biểu diễn à Được rồi ok 9m cái đá 9m cái đá anh em ạ à. 9m cái đá Rồi Ui Cái gì khỏe thế Khỏe thế khỏe thế khỏe thế khỏe thế khỏe thế Mày qua không lấy cái huyết trượng vào anh em ạ Không là lại mất mất cái ờ, stack ờ, của huyết trượng Ok vẫn ổn vẫn ổn vẫn ổn Chuyện này không có chơi cây anh em ạ Lên 9 thôi Lên 9 kiếm 5 đô Lên 9 kiếm 5 đô Đây rồi tôi có một con máy bay ở đây rồi Tuyệt vời rồi Ok à, Tôi phải up 9 luôn ở round này bởi vì là lên 9 thì cái cơ hội ra được 4 tiền ấy Và 5 đô nó sẽ nhiều hơn Tôi bây giờ tôi là cần cái gì? Là cần cái con máy bay cơ Trận đấu này là, là phải cần con máy bay dồn đồ cho máy bay chứ không phải là, là Thunder Spirit cũng như già anh em ạ Đấy, làm theo đúng yêu cầu của anh em Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh là có mong muốn là dồn đồ cho máy bay cơ Gót đỏ rồng mập này Gót đỏ rồng mập này Đuối rồi Đuối rồi Đuối rồi Đuối rồi Đuối rồi Rồi ôi Gặp bít trong 13 máu kia đi rồi <laughs> Không ăn thua anh em ơi Trận này có bít nhá Có bít Tôi nhận thấy là có thằng nó ra con gấu hai rồi Yên tâm Gót đỏ này không sống thọ ở đâu Ui rồng mập lên hai sao rồi này Được đấy Rồi thay rồng mập vào cho dòng mập vào thay cho con Heaven Bomber đi Heaven Bomber tầm này không cần nữa anh em Rồi <clears throat> Đấy với trận đấu này là nói chung là Chúng ta sẽ roll ở level 9 hết thôi nhá anh em nhá Bây giờ full 2 sao mới lên 10 cơ Đấy sẽ còn rất lâu nữa mới lên 10 Đấy cái trận đấu này thì nói chung là nó sẽ có là 6 Glacier và 6 Glide đấy Nên là chắc chắn là trận đấu này sẽ phải mua con Phantom Phantom Queen này nó sẽ Nó sẽ là một cái con mà nó counter bộ line Ngoài việc là nó bắn trưởng xuyên giáp ra ấy, Bắn trưởng là nó là đam Nó sát thương chuẩn Thì nó còn có một cái nữa đấy chính là cái việc là Nó giúp cho cái việc là khống chế cái đội hình Glacier Nó trở lên là, là hoàn hảo Đây rồi, Ủa, hay quá nhở Hay con Queen à Nhưng mà Queen bây giờ chưa cho vào được Đó, Con này chỉ lết game thôi anh em Tầm này thì bây giờ là, là, là phải roll lên cái con Thunder Spirit lên hai sao đã Rồi mới tính tiếp Ok nhưng mà cái cái thao này có vẻ toàn quái không nhở đội hình như này thì thì thì, thì không ăn được quái anh em ạ tôn thêm mấy cái vậy như này không ăn được quái đâu khó lắm này tôi có liều không nhở tôi có đang quá liều không nhở như này có quá liều không đánh liều đây nó chỉ là xếp bài để nhìn như là toàn một sao sợ không ăn được quái mất xếp bài khéo thì vẫn ăn được nhưng mà khả năng cao là không ăn được liều quả này mất mẹ nó, nó đồ thì thôi lại toang đấy thôi anh em ơi rôn tiếp không không không phải rôn tiếp <laughs> không dám anh em ơi không dám chơi kiểu đấy đéo ra được cái gì luôn mẹ cày thế nhờ đéo ra được một cái gì anh em ạ mất bố nó 10 tiền được không ăn được đồ đã có đồ đã có đồ đã có đồ đã còn ăn rau quái cố gắng ăn nốt rau quái nhá con máy bay bớ rồi kia thôi chết rồi máy bay chết rồi ra phọt được lần nữa hay quá được bạn ơi ui rồi ôi kinh nghiệm của tôi thằng mèo mèo vẫn sang cái soi nhá mặc dù có chuỗi nhá anh em thấy không thằng này nó định ăn tôi rồi này thôi đã thế từ roll luôn ôi ôi hay quá rồi rồi rồi ổn rồi ổn rồi ổn rồi rồi, lấy cái xung kích anh em ạ, lấy cái xung kích cho già. Con mẹ nó nó nó, sang nó soi tôi từng rau một anh em ạ. Anh em cứ để ý mà xem. Thằng này rau đéo nào cũng sang soi luôn ấy. Nó định ăn tôi đây, nó định ăn tôi đây, nó định ăn tôi đây. Nó định ăn tôi, nó định ăn tôi anh em ơi. Sợ thật sự đấy Cứ gặp một cái thằng nào đấy mà nó tự nhiên nó cứ sang nó cứ soi Trong khi mình cũng bài mình cũng đâu có mạnh lắm đâu Bài của nó thì đang có chuỗi mà nó cứ sang lên nó soi Mẹ cay thật Sợ thật đấy Ảo thật sự À thì ra là mày chọn cái chết À thì ra là mày chọn cái chết đây Cứ thích thì là là, là, là, là gây sự chú ý đúng không Ok được rồi, anh em cứ yên tâm Tôi biết thằng nào mà nó là counter tôi Thì anh em cứ yên tâm là thằng đấy nó sẽ chỉ có bị tôi dí thôi Ok Mày cứ đợi đấy Thích ăn à, thích ăn à, à Thích ăn à Không hiểu sao, cứ thích ăn tôi ạ à. Ok Rồi thì cứ ăn đi Đủ bản lĩnh vào mà ăn nhá Sang soi liên tục cay thật đấy Đùa chơi tôi còn chả có có sang soi nhà nó mà nó cứ sang soi nhà tôi thôi mình không hiểu kiểu gì Rồi Cho Queen ở bên vào tăng không chế anh em Trận này tôi nghĩ là sẽ phải dùng Queen nhiều đấy Rồi chơi beat Vẫn thua Đéo hiểu kiểu gì Thua phó trưởng mà không giết được cái con ờ, con con con ấy con con uh, con Fallen Witcher của nó nhưng mà hình như là quả vừa rồi là cái con rồng của tôi nó khạc vào cái cọc rắn hay sao ấy. Chính vì thế là nó khá là yếu. Nếu mà con rồng của tôi nó khạc vào con tabu à con Fallen thì chắc là cũng ăn đấy. Thôi thì hy vọng là lần sau gặp lại thôi Mà chơi bit thì nó lại ok luôn anh em ơi Nó chơi bit rồi tôi chơi 9m thì tôi sợ gì cái bộ bit đâu Yên tâm anh em Lết game rồi đấy, cứ đợi đấy Cứ đợi đấy, chuỗi cộng 10 đúng không Ok Cứ xanh đi, xanh đi tí nữa xin nhá Tí nữa xin cái chuỗi <clears throat> Rồi, cứ xanh dần đi là vừa Trận này còn có à, Glacier Ok, cũng không sao hết Cái gì cơ Cái thằng Mr. Tu 98 VN chắc là sinh năm 98 rồi Trẻ trâu vãi đái Ơ ha ma cút rồi à Nhìn thằng nào top 8 <laughs> Mẹ Top 8 mà gáy khét thế nhở Ủa bây giờ giới trẻ bây giờ cũng lạ Lạ thật đấy Top 8 xong rồi, rồi kêu Hamakus rồi à Ảo thật sự luôn <laughs> Không hiểu kiểu gì anh em ạ Tôi cũng đến để quan ngại Không thể hiểu nổi được cái suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ Đấy, sinh năm 98 à, 98 thì cũng đâu làm gì mà trẻ lắm đâu nhở 98 là ra trường đi làm rồi Cũng đâu có trẻ lắm đâu ra trường đi làm được một năm rồi hay là hai năm gì đấy rồi thế mà phát ngôn thì rất là trẻ trâu luôn mặc dù là mình cũng có hơn ai đâu top 8 kìa <laughs> chơi gót đỏ top 8 á một cái bộ dễ chơi như gót đỏ top 8 mà rồi phát ngôn như là pro player luôn được bạn ơi ôi <laughs> nhưng mà để ý bây giờ mới để ý là cái thằng meo meo mất mẹ chuỗi rồi kìa ô thằng nào ăn đấy nhở giờ tôi mới để ý Thằng ao thằng ờ, thằng thằng thằng nào mà nó ăn được cái bộ bit nhở? Bit bây giờ đang meta khá là mạnh đấy. Đấy nhưng mà meta thì meta nhưng mà tôi lại đang chơi là 9m cơ anh em. Tôi đang chơi 9m thì tôi đâu có ngại cái bộ bit đâu. nên game không sợ. Tôi chuẩn bị hết ở đây rồi. À ok. Ok bạn ơi Đấy thằng bit này Thằng này cũng bit này bit này à, Beat Demon à Đi rồi Thằng bit đầu tiên đi nhá 9m thì ngại gì bit anh em Quá khỏe luôn Đây rồi Ghép được cái hai tia anh em ạ Tí nữa cho con ca lông Ok Rồi Ra 30 xin được giáp băng rồi nhá Nhẹ nhàng cái giáp băng thôi Tôi cần cái giáp băng Tôi cần cái giáp băng rất cần đấy nhá Đây là cái món đồ chấn phái với bộ 9 mét là bắt buộc là phải có ở ra 30 Đừng có, không có, không có là đi đấy <laughs> Mẹ không có là còn không đấm được bit cơ anh em ạ à. Phải có sắp băng thì mới oánh bit nó mới dễ được Còn không có sắp băng thì khả năng là, là, là, là, là sẽ là rất là toang đấy nhá 64 màu nếu mà không có sắp băng này có giữ được không nhỉ bởi vì cái trận đấu này ngoài cái cái, cái thằng chơi bit ấy nó còn có thằng chơi cờ lai 6 cờ lai cơ sáu cờ lai 6 glacier Đó, ờ, hy vọng nó sẽ ra cái giáp băng của tôi Giáp băng, giáp băng, giáp băng, giáp băng, giáp băng Ui rồi ôi, không có giáp băng rồi à, Huyết trượng trước nhở lấy cái huyết trượng Huyết trượng thực ra là, là, là không cần bằng giáp băng đâu anh em Giáp băng là đầu tiên, xong rồi mới lấy huyết trượng Nhưng mà không có giáp băng, thế như này Cay thật, anh em ơi thế thì nó hơi đuối đấy nhá còn hai thằng 6 glide và một thằng bit ừ ờ, cái thằng mèo mèo gầm lại sang soi ô mẹ cái thằng này cứ sang soi tôi nhá cáu thật đấy nó trước cứ sang soi tôi anh em ạ Thì ra là mày chọn cái chết đúng không Thì ra là mày chọn cái chết đúng không Bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng, bắn trưởng. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được, ăn được. Hay quá, một thằng lai ra đi. Để lại cái dao quỷ này. Nhưng mà không ghép ba tia anh em ạ. Tôi không cần ba tia. Đợi một chút, tí nữa ghép cái cướp cướp điên. Được chưa? Máy bay hai, máy bay hai đi máy bay hai đi đấy rồi hay quá anh em ơi anh em nguyễn quốc anh ơi đã tôi đã có máy bay hai rồi này đấy nhưng mà từ từ đã bây giờ lấy đồ cho máy bay anh nhỉ? dồn đồ cho máy bay dồn đồ máy bay cái đã anh em ạ máy bay hai Ăn được không Được chưa Ơ kìa Ăn được không Được chưa Được chưa Mẹ vô lý nhở Vô lý thật đấy Đéo ăn được ạ Được chưa Ảo thế nhờ ghép cái cái cái cái chiến thành không nhở anh em nhở ghép mẹ cái chiến thành đi để ghép cái chiến thành đi ui ôi cái thằng top 8 nó lại lên tiếng rồi kìa <laughs> top 8 không thấy xấu hổ à không thấy xấu hổ hay sao mà rồi ui fake color ờ fake sợ thật đấy công nhận bây giờ nhiều thằng nó cũng mặt dày nó cũng mặt dày thật thôi rồi kệ nó đi bình tĩnh anh em Bộ này nói chung là nói chung ấy là tôi vẫn cứ tự tin là tôi chơi 9m là vẫn ăn được bộ này. Thằng này thằng này lên được con con con Avezo lên được 3 sao đúng không? Rồi ờ, ok, vẫn ăn được, vẫn ăn được anh em ạ. Avezo lên được 3 sao. Ok, ok. Ơ, oh, đeo ăn được này. Ui. Khỏe thế. Chết rồi, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Hơi sợ nhá Không ghép ba tia anh em ạ Bộ này không ghép ba tia Tí nữa ghép cái cướp điên thôi Lấy cái, cái cướp điên cho con con con ờ, máy bay xong tí nữa Nếu mà có ca lông thì cho ca lông cái cướp điên là xong Thế thôi Chứ còn không ghép ba tia anh em nhá Ok ba tư à Round này chắc cũng mất một chút máu thôi Ủa Thằng này nó chuyển sang Insectoid để nó câu tô tôi này Con mẹ nó Hóa ra là như thế À Mày muốn đấm tao đến như thế cơ à Được Được Được Được Hiểu rồi Hiểu rồi Hiểu rồi Hiểu rồi Hiểu rồi Hiểu rồi Hiểu rồi Hiểu rồi Hóa ra là như thế Level 10, 64 tiền đúng không? Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để counter đúng không? Ok con mẹ nó cay quá rồi anh em ơi Nó chuyển sang cái đội hình counter Đội hình của tôi Vừa nãy nó chơi bit Mà bây giờ nó chuyển sang insectoid Để nó counter 9m anh em ơi Thằng này nó, nó, nói chung là nó cũng biết chơi đấy Mà có khi là nó cũng xem kênh của tôi đấy Anh em ạ à. Đấy nên từ lấy giờ là nó toàn là Từ lấy giờ nó sang là nó soi tôi Nó xếp counter là một này Thứ hai là bây giờ là nó chuyển hẳn đội hình sang là đội hình counter Đội hình của tôi này anh em thấy có cay không? Cay thật đấy, cay thật đấy. ô mẹ nó. Bất lực thật. Bây giờ nó chuyển sang insect thì kiểu Rồi, nó chuyển insect nó kẹp đùm vào luôn kìa anh em kìa. Mẹ nó, nó đánh theo cái kiểu là nó dí tôi bằng được cái thôi ấy Nó dí tôi bằng được cái thôi đấy anh em ạ. Trong khi vẫn còn cái nhà Clyde kia mà nó nó dám chuyển như này. Nó dám chuyển ngang như này anh em ạ. Mà rõ ràng là chơi bit để đấm bọn Clyde đi nhá. Bọn Clyde còn hai máu thôi mà nó nó coi như là nó chuyển luôn sang insect để nó đấm tôi. Ô, oh, anh em thấy có cay không Đùa chứ thật là như thế luôn ấy Mày Rồi được rồi ghép được cái cướp điên là cũng ngon rồi Nhưng mà không sao anh em Cứ bình tĩnh từ từ thôi Mình còn nhiều máu à Mình còn nhiều máu Khó chịu thật đấy Thế bây giờ là, là là cái những cái rau mà gặp cái bọn insect là phải kẹp kẹp vào giữ máu ấy anh em ạ. <laughs> chơi kiểu chơi kiểu nói chung là bần hàn vãi cả thái luôn ý ạ. Thật ạ, như thế ạ. Ra bằng ra bằng ra bằng. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi hay là lấy cái chén thánh không lấy giáp băng lấy giáp băng ok bây giờ chuyển sang gót đỏ được không gót đỏ cho đỡ mất máu gót đỏ cho đỡ mất máu 9 mét bây giờ đéo ăn được thằng nào anh em ơi 9 mét bây giờ có ăn được thằng nào đâu ăn được thằng này không ăn được không ăn được không cố lên nào cố lên nào cố lên nào ăn được ăn được ăn được ăn được hay quá 9 mét vẫn ăn được nhưng mà phải đẩy thằng này chết đi đẩy thằng này chết cao tường kia để này chết cái counter cái thằng thằng thằng thằng thằng, thằng chơi insect anh em ạ mẹ nó chứ nó, nó nó cố tình nó giết tôi anh em ạ cay thật đấy trong khi tôi đang đứng ở cái cái cái cái vị trí là cái người mà phải đấm cả hai thằng bị hai thằng đấm bị hai thằng counter luôn mày chết chưa anh em thấy chưa nó chuyển sang insect nó bị thằng thằng glide đấm kìa vừa nãy là ăn được thằng glide bây giờ chuyển sang insect đéo ăn được cơ ờ nói thế cơ anh em Rồi Round này là gặp thằng nào nhở? Round này là gặp thằng nào nhở? Vừa gặp thằng Glide rồi đúng không Round này là khả năng gặp thằng Insect đấy anh em Thế thì round này tôi nghĩ là sẽ phải bỏ góp vào Eco anh em ạ Eco Eco Eco Eco Eco Eco Ơ Lại gặp thằng Lai đấy. Ơ thế nào thế nào Ơ sao lại gặp thằng Lai tiếp nhở Ui nhưng mà mất nhiều máu quá anh em ơi mày qua cũng kẹp vào giữ máu vào cũng tốt rồi Mất 10 máu Thằng meo meo nó cũng đeo đấm được cái thằng Glide kia cơ Vấn đề là cái chỗ đấy anh em ạ Tức là tôi với thằng meo meo là phải xem là thằng nào chết trước Mà khả năng là tôi chết trước anh em ơi Bởi vì round tiếp theo là tôi gặp thằng meo meo Mẹ ơi tôi gặp thằng meo meo mà thằng meo meo nó gặp tôi là nó đẩy tôi mười mấy máu luôn ý Vậy là tôi sẽ chết trước thằng Meo Meo hay sao Mẹ tất cả đều kết thúc nó như này à Ôi rồi ơi Chán thế Con mẹ nó thằng này nó xem clip của tôi Nó học theo Nó chuyển sang insect để counter vào 9m Như này tuần cơm phải bó tay thôi Con mẹ nó, nó đu vào con máy bay kìa Ui xong rồi anh em ơi Rao này mất có nhiều máu không đây Tôi chết rồi Chả nhẽ lại về vị trí top 3 à Ôi rồi ơi Ui, mất 11 máu. Vậy là hai round nữa là tôi ra đi mà round tiếp theo tôi gặp chính cái bản chính của thằng Meo Meo. Ôi rồi xong rồi. Xong thật không? <laughs> Thực ra ngay từ đầu tôi đã có thể nhận ra thằng Mèo Mèo là cố tình nó đấm tôi Nó sang soi bài tôi rất là nhiều Và cuối cùng nó đã chuyển sang Insectoid Để counter trực tiếp vào bộ 9m của tôi Mèo Mèo chắc hẳn là đang cười rất to khi mà nghĩ là có thể chuyển sang Insectoid để counter vào mết của tôi Và nó sẽ lấy làm sung sướng khi mà đấm được cái bộ thông thạo 10 của tôi là bộ 9m Tuy nhiên, Mèo Mèo đã nhầm bởi vì bộ Insectoid cũng là một trong những cái bộ thông thạo 10 của tôi Chính vì thế nên tôi cũng biết cách counter bộ Insectoid Kế hoạch counter của counter đã được tôi vạch ra ngay từ đầu Tôi đã dẫn dắt đối thủ chuyển sang Insectoid để dễ dàng tiêu diệt đối thủ hơn Và câu trả lời cuối cùng của tôi là Lake Lay đi counter ờ, Counter với ai Counter ai Xuống chưa quyết luôn trời <laughs> ơi Nghĩ mà ăn tôi mà dễ À thế à Thôi được rồi Bây giờ lại 9 mét tiếp anh em Xong rồi xong rồi Đơn giản thế thôi trời ơi nhẹ nhàng tình cảm anh em ạ à. Đấy chỉ một rào thôi Đổi vào để tiêu diệt cái thằng meo meo Mấy thằng khốn nạn dám coi như là là dí tôi à à thế à dí dễ thế à à thế à ok thế thôi, thôi, thôi, thôi đợi ván sau nhá đấy thích thì, đi ngồi ở ngoài đợi một chút đợi một chút hết ván rồi ra rồi, rồi săn rồi chơi tiếp ok không ok nhá ok không nhở ui <laughs> giời nói chung là săn thì cũng thế thôi về luyện thêm đi trình thế là vẫn chưa đủ đâu ok rồi tưởng là cố tình gì là, là ăn được đấy Chưa Cái tầm này thì vẫn chưa đâu bạn ơi Thôi được rồi Giải quyết lốt tầng ngược lai này Thực ra tôi cũng muốn giải quyết nhanh cái thằng meo meo đấy để tôi tôi đấm trực tiếp vào thằng lai thôi anh em ạ. Counter lai nữa là xong. Rồi kiếm con cá lông nào. Ây ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok ok ok. Đây, đồ đây, đồ đây, có đồ, có đồ. Đồ đây bạn ơi. Ui chưa kịp chuyển. Rồi không sao hết Rao sao Còn nhiều máu anh em Rao này có thua thì cũng lập được mấy con nữa mà Không ăn thua anh em ơi Ui nhìn kìa máy bay kìa Ui rồi Thả quả tên lửa hạt nhân thôi đi rồi <laughs> Vô địch rồi Ui giời anh em ơi Thấy không Đấy chúc mừng sinh nhật anh em Nguyễn Quốc Anh nhá Hôm nay là tôi vẫn là đạt đúng tiêu chuẩn Đúng là coi